Tóm tắt nội dung chap 1030, trước khi chút hơi thở cuối, Kanjuro đã tạo nên một con quỷ lừa khổng lồ. Yamato khả năng cao sẽ là người tiêu diệt con quỷ và cô sớm muộn gì, cũng sẽ chạm trán Orochi. Trong lúc đó, Big Mom vẫn chưa bị hạ gục dù đã hứng chọn đòn tấn công thức tỉnh trái ác quỷ, từ Kit và Lo. Tình hình đang ngày một hỗn loạn hơn. Băng Kaido đang dần bị đẩy lùi nhưng những thế lực mới lại đang bắt đầu hành động. Sẽ rất nguy hiểm nếu con quỷ lửa của Kanjuro đến được chỗ đạn dược của Kaizo, nên nó buộc phải bị ngăn cản bởi Yamato, người cũng đang tiến đến đó. Theo Lắc dự đoán, sau khi xử lý con quỷ, sớm muộn gì Yamato cũng sẽ đối đầu với Orochi, hoặc Orochi sẽ xuất hiện phá đám không cho Yamato tiêu diệt con quỷ lửa. Ở một diễn biến khác, CP0 đã hành động và Robin chính là mục tiêu của chúng. Hiện tại Brook là người đang ở bên Robin. Để chắc chắn Robin an toàn, Frankie, Jinbe và các thành viên khác cần phải có mặt bên cạnh Robin nhanh nhất có thể. Tùy theo ý định của Oda, mà các thành viên bằng mũ rơm sẽ phải đấu một trận toàn lực với CP0. Vẫn chưa rõ liên minh của X, Rách và Apu sẽ làm gì trong các diễn biến tiếp theo, nhưng chắc chắn nó sẽ có tác động lớn đến cục diện Onyx Ashima. Onyx Ashima sắp đến Hoa Đô, rồi và Momonosuke cần phải nhanh chóng tạo ra hỏa vân, đủ mạnh nếu không muốn đất nước của cậu chìm trong biển lửa. Có lẽ trong một đến ba cháp nữa, Momo tạo ra được hỏa vân, có thể là với sự giúp sức của một nhân vật nào đó. Kinemon vẫn chưa chết vậy nên, biết đâu Kiku và Doji cũng còn sống thì sao? Trong các diễn biến tiếp theo, có thể Usopp sẽ là người cứu họ có khi lần này, lọ thuốc mỡ của Usopp sẽ thật sự cứu người chăng? Về phần Big Mom, khả năng cao mụ tứ hoàng vẫn chưa bị hạ gục. Kit và Lo thì đã thấm mệt. Cách hay nhất lúc này là cả hai phải làm sao để đẩy Big Mom, khỏi Onyx Asima hoặc phải tìm cách cầm chân Big Mom, không cho bà ta đi đâu cả. Sau khi hoàn tất việc sắp xếp các tình tiết bên lề, One Piece sẽ đưa chúng ta quay lại với ba cặp đầu lớn là Luffy với Kaizo, Zoro với King và Sanji với Queen.